à, xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay là một cái khung cảnh có thể nói là hết sức là thú vị luôn mình đang ở trong một cái ờ, cái chuồng mình ờ, nhốt quần thể anh em ạ ngay sau lưng mình này <laughs> chim bồ câu nó động ở trên trên này mình có luôn những cặp chim bồ câu đây là cặp chim bồ câu giống anh em nhé đây là chuồng này là mình để làm giống mà mình à, xuất đi à, cung cấp cho những anh em nào mà có nhu cầu uh, nuôi ờ, nuôi bồ câu đấy thì uh, số lượng tất cả đây là là mình đã đã có người đặt hàng hết rồi anh em ạ đặt hàng hết rồi thì bây giờ tại vì cái thời điểm mà uh, tết ấy, cũng như là đại dịch ấy, covid 19 nó nó xuất hiện uh, uh, thêm uh, đợt covid thứ ba thì uh, nó một số địa phương nó đang uh, bị cách ly nên quá trình di chuyển nó hơi khó khăn một tí À, khi nào mà cái tình hình nó tạm ổn đó, thì mình sẽ uh, sẽ vận chuyển uh, à, kim bồ câu để đi cho khách đấy, uh, các kim bồ câu là chuẩn bị sinh sản hết rồi anh em nhé thì sinh sản hết rồi đấy đây là chim bồ câu uh, ti tạng thái siêu thịt luôn anh em thì ngày hôm nay không phải là mình giới thiệu chơi chơi cho anh em về cái chùm quần thể này đây thì mình chia sẻ cho anh em một cái thêm về một cái à, cái bí quyết để mình à, à, làm sao mình ghép cặp cho chim bồ câu nó thành công ghép cặp cho chim bồ câu thành công nhé nhé thì à, đối với những à, anh em mà nuôi chim bồ câu á thì à, khi mà anh em à, mà bắt cặp cho nó phân biệt trống mái cho nó mình ghép cặp á thì uh, nó xảy ra một cái uh, trường hợp là chim bồ câu nó hay uh, đánh nhau anh em chim bồ câu nó hay đánh nhau nó xảy ra một số ít thôi nhưng mà vẫn có thì mình giờ làm sao để mình giải quyết cái vấn đề đó được thì uh, anh em để ý là ở uh, hệ thống uh, chặn của mình á trên kênh đông cho làm giàu á thì mình hay có một cái chuồng quần thể có thể là to có thể là bé bé mình thả chim ở trong đó thì để chim bồ câu nó tự bắt cặp với nhau những cái cặp nào nó nó khó tính quá thì nó sẽ tự bắt cặp đối với những con khác tự bắt cặp đối với những con khác đấy có thể là mình, mình thả chung vào đây này thả mình thả chung hết vào đây thì chim bồ câu nó tự tìm bạn tình của nó tự tìm bạn đời của nó thì uh, khi mà anh em ờ, để ý những cặp nào mà mình ờ, thả vào mình mới thả vào thì nó nó bắt tự bắt cặp với nhau thì anh em sẽ để cái vợt để cái vợt ở ngoài đây để mình sẽ cầm cái vợt đấy anh em nhé mình sẽ cầm cái vợt đó mình à, à mình sẽ à, bắt chim bồ câu bằng cái vợt đấy xong rồi mình à, đây anh em mình cầm cái vợt này này cầm cái à, cái vợt ở bên trong này đấy, mình cái vợt này mình uh, bắt chim bồ câu đấy xong rồi mình bỏ vào cái cái chuồng uh, nuôi công nghiệp của mình nhé thì cái đó là chuẩn xác 100% luôn cặp đó thấy cặp chuẩn 100% luôn không bao giờ mình đi sai được không bao giờ có tình trạng khi một cầu nó đánh nhau nữa mặc dù là xảy ra ở số ít thôi nhưng mà vẫn có thì để tìm cách khắc, phục như vậy thì mình sẽ thả chung vô trong một cái quần thể thì mình sẽ nó tự tìm bạn đời của nó thì mình sẽ thành công 100% phần trăm đó đây như ta thấy cặp chim một câu kia hai siêu thị cặp giống này tầm khoảng 3 thùng thì mình sẽ à, sẽ vận chuyển đi à, cho khách họ đã đặt hết rồi đây chỉ là một số ít thôi nha bạn chạy của mình đã à, anh em cũng xem thử trên youtube để nhận biết rồi khả năng nguồn lực của trạm mình thì nói chung là thừa sức để cung cấp cho tất cả những anh em trên cả nước nào có nhu cầu về nuôi một câu thì cái dòng chim một câu ti đăng thái su thịt này thì mình hay nói là đồng chim bồ câu chất lượng nhất hiện nay siêu to siêu đẻ và siêu thịt luôn anh em rất là khủng à, quay mình quay trở lại với cái à, việc mà những cặp bồ chim bồ câu nó à, nó đánh nhau ấy, thì à, anh em bắt vào buổi tối anh em nhé khi mà mình đã xác định rõ mình để ý nó là nó tự phân cặp ở trong chuồng quần thể thì mình sẽ bắt vào buổi tối à, buổi tối thì mình bắt nó dễ dàng hơn rất là nhiều để buổi tối nó ngủ nó, nó ngủ sát cặp nhau hơn có thể đây là mình để ý này giờ là mình à, là mình lấy một cái ví dụ đi hai con bên này có thể là nó là một cặp đó hai bên này có thể là nó một cặp tại vì chim bồ câu nó uh, đây nhé bên bên kia nhé à, cái lồng uh, bên cửa, cửa sắt đó hai con đó là chắc chắn là một cặp chống mái luôn đó nhé vì nó đã tự không cặp với nhau như vậy rồi thì uh, thì mình sẽ buổi tối thì mình sẽ đi bắt nó còn à, đối với những cặp này thì mình mai mốt mình à, bắt dao một phân biệt chống mái mình ghép là coi như là em ru luôn đấy nhé mình em ru luôn chuẩn xác 100 phần trăm à, nuôi chim bồ câu nó có mặc dù là có những cái uh, uh, phân biệt chống mái nhưng mà khi mà mình biết phân biệt rồi thì nó trở thành một cái vấn đề là rất là dễ dàng anh em rất là dễ luôn thì anh em nhìn anh em có thể thấy một câu rất là đẹp to và khỏe và đặc biệt cái giống chim bồ câu titan thái siêu thịt này là không bị bệnh anh em nhé nó có một cái ưu điểm mà mình hay nhắc đi nhắc lại đối với anh em nuôi bồ câu đó là chim bồ câu này nó hay lắm anh em giống chim bồ câu này rất hay luôn không bao giờ bị bệnh nếu mà nó nổi à, nó có thì nó chỉ bị nổi trái thôi là do vùng mũi cắn thôi anh em ạ tím anh em về nó bôi là, là ok hết chim rất khỏe rất to và đẹp anh em anh em để ý kỹ ở là chim bồ câu à, ở trại của mình á là cái lông của nó rất là mượt anh em cái lông của nó rất là mượt anh em có thể đi ở những cái à, cái à, trại khác là khu vực khác á. anh em để ý là và chim bồ câu cái lông của nó nó không được mượt lắm á thì uh, anh em để kiếm là cái uh, cái con cặp giống mà chất lượng thì cái uh, thì cái lông của nó thì phải uh, là mượt này mượt mỏ của nó thì không bị tật không bị dị tật không bị tật chân và có một cái là anh em để kỹ nhân trung của nó đối với cặp nào mà mà còn còn còn sinh sản tốt đó, thì cái cái nhân trung của nó là nó không có sần sùi anh em nhé nó không có sần sùi nó chóc vẩy đặc biệt là cái à, cái đầu gối của nó cái đầu gối của nó đây mình, à, bắt anh em xem luôn à ở cái à, đây cái mình hay nói cái đầu gối là cái gì cái đầu gối là cái phía sau này anh em này nó đừng có bị chai nhé nó không bị chai nhé em có thể thấy này thêm một câu ờ, titan thái siêu thịt này nhìn khổ ngon nha nhìn rất là đã luôn nhìn rất là đã luôn nhìn lông của nó rất là mượt những cặp này là chuẩn bị vào đẻ hết rồi đây nha đấy anh em nuôi chim bồ câu thì à, à, sẽ có những cái à, à, kiến thức cơ bản để có gì anh em à, nắm còn chim bồ câu titan thái siêu thịt thì cái làm cái dòng của nó là cực kỳ à, tuyệt vời rồi đấy anh em có thể thấy này rất đã luôn và chim bồ câu mà chuẩn bị vào đẻ thì anh em để ý kỹ cái à, cái, cường của nó là nó, nó nó lên màu hết rồi nhá lên màu rất là đẹp có những con à, quả nó rất là lớn này nha có những con à, chim bồ cổng rất là lớn cái con to này là con à, trống đó anh em ạ như mình nói là anh em mà phân biệt chống mái anh em đừng có dựa vào kích cỡ của nó nhá kích, kích, kích cỡ độ to của nó nhá mà anh em để ý vào cái lỗ mũi của nó mình hay gọi là cái nhân trung đó cái nhân trung của con chim bồ câu trống nó to hơn con mái rất là nhiều anh em em để kỹ nhân trung của con này rất là lớn đấy to hơn con bên con mái bên cạnh nhiều không nhân chung lỗ mũi và con chim một câu mái thì cái mỏ của nó nó nó dài hơn nó nhọn hơn nói chung là khi mà mình nuôi chim bồ câu mà thành tháo á, thì mình nhìn từ xa mình chỉ cần nhìn từ xa là mình đã biết là con đó là con trống hay con mái rồi anh em ạ mình không cần phải bắt nó lên mình kiểm tra nhưng mà đối với những anh em nào mà nuôi chưa quen á thì có thể là mình nhìn bằng mắt này mình đánh giá bước đầu tiên và bước thứ hai là mình à, sờ vào cái à, cái khớp à, cái chỗ háng nó chỗ đít nó con nào mà nó rộng á, là con đó là con mái nha con nào con trống thì nó hẹp hơn một tí tại vì con mái thì nó rộng thì nó mới đẻ được anh em đó là những cái kiến thức mà cực kỳ đơn giản luôn á đi làm giống thì đúng là quá mỹ mãn luôn mình nuôi ở trên à, à, ở Bình Dương và khu vực Tây Nguyên này thì à, là hai cái địa phương mà nó có một cái điều kiện khí hậu nó tương đối tốt thuận lợi để để mình chăm sóc anh em còn mình nuôi nói chung là chiêu một câu titan thái siêu thịt này thì có một cái cực kỳ hay đó là mình nuôi ở Việt Nam thì nuôi ở đâu cũng được khí hậu ở đâu nó cũng rất là thuận lợi anh em ạ rất là hay luôn hai con này là hai cái này, cặp này là tự bắt cặp với nhau đấy anh em này mà nếu mà anh em nào mà mà không à, mà lựa chọn cái cách này thì anh em lựa buổi tối ấy tối mình đến mình, à, mình bắt rồi video của mình hôm nay thì cũng xin uh, tạm dừng ở đây nhé rồi uh, hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo thì hy vọng anh em sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh uh, youtube của mình và anh em nào mà uh, cảm thấy video của mình hay á, thì uh, có gì uh, uh, bấm đăng ký kênh của mình nhé để mình uh, có nhiều động lực để mình uh, làm thêm video để cho anh em rồi xin chào tất cả anh em